và dạ, kính thưa đồng bào và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa United States và kính thưa United Nations và kính thưa The God of Justice United Nations Trung Quốc đã năm hai thành phố nhân đại diện vậy ta so đảng cộng sản trung quốc tử hạt nhân, thóc là chạy vô Trung Quốc xây nè nổ băng tét lét cả đất đại việt em phờ hoàng đế hoàng thượng lai điện vĩ đại kỹ số súng đội riêng đạn đội riêng tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Trung Quốc đến nhà đổi tên Đại Việt Well, total, Hitler Island, Sia, for Đại Việt cả đất hải đảo biển đông lãnh thổ lãnh hải tất cả đất liền treo cao lá cờ vàng sáu sao cánh trên nền xanh biển đông màu vàng ba sọc đỏ của em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại năm bạn tế bạn tế bạn bạn tế em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm ơn trời tôn kính nhớ em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm Quốc, tai nạn, tàu hàng, bỏ vũ khí xuống, súng đỡ điên, đạn đỡ điên tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Trung Quốc đây là đổi tên đại Việt well total Disneyland Island chia for đại Việt great vàng 6 sao trắng trên nền xanh phía đông màu vàng ba sầm đỏ em vào hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm vạn thế vạn thế vạn vạn thế em vào hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm đời đời đời tôn kính nhớ ơn em vào hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm you